Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bòn kẻ hữu ích, vỗ béo kẻ ăn hại Đảng Cộng sản đang tạo bất công cho quan chức hưởng lợi Có nhiều nguyên nhân đã khiến tỉnh này trở nên giàu có Nhưng tỉnh kia thì lại trở nên nghèo nàn Trong đó có hai nguyên nhân chính là điều kiện tự nhiên và điều kiện con người Con người ở đây là nói về sự quản lý của chính quyền địa phương Bởi người dân có trình độ cao mà không được trọng dụng Thì sự tự họ sẽ tìm đi nơi khác để làm việc và sinh sống. Đây là hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đang bị Trung ương bóc lột nặng nề. Ở Việt Nam, làm lãnh đạo Trung ương cũng như làm cha làm mẹ chính quyền địa phương vậy. Nhưng làm cha làm mẹ đối với xử đối xử bất công thì tất nhiên sẽ làm cho đứa con giỏi bất mãn, đứa dở thì ỉ lại không chịu làm việc. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là hình mẫu về sự bất công của xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà người dân gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng. Bởi Đảng Cộng sản từ trước đến nay nổi tiếng về việc giúp các đại gia bất động sản cướp đất của dân, tạo ra một lượng dân oan đông đảo trong cả nước. Đấy là cách đối xử hết sức bất công giữa tầng lớp giàu và nghèo. Còn với địa phương giàu và địa phương nghèo thì Đảng Cộng sản cũng cư xử cực kỳ bất công thành phố Hồ Chí Minh là thành phố giàu nhất đất nước đã bị Trung ương bóc lột nặng nề nhất. Từ nhiều năm trước, thành phố này phải dâng đến 85% ngân sách cho Trung ương. Sau đó, do năn nỉ nên dần dần được Trung ương nới ra. Đến nay, tuy đã được Trung ương nới thỏng thỏng lọng một chút, nhưng thành phố này vẫn phải cống đến 80% nguồn thu để cho Trung ương nuôi các địa phương ăn hại khác. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh bị bóc lột nặng nề thì các tỉnh giàu có khác cũng bị bóc lột không thương tiếc, trong đó có các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu. Tuy nhiên các tỉnh này lại không được Trung ương tin tưởng. Cụ thể khi xử Bí Thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương, Trung ương đã không tin tưởng vào tòa án tỉnh này mà đem ra cho tòa án tại Hà Nội xét xử. Tương tự, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng không được xử và không được Trung ương tin tưởng cho xét xử cựu Bí Thư và Chủ tịch tỉnh của địa phương này. Đây là hình ảnh bòn người hữu ích nuôi kẻ ăn hại. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương giàu nhất của đất nước, đóng góp cho Trung ương nhiều nhất, nhưng không được Trung ương tin tưởng. Lãnh đạo thành phố này được Trung ương đưa từ nơi khác đến để cai trị, không cho quan chức gốc thành phố ngóc đầu lên được. Ông Nguyễn Văn Nền quê ở Tây Ninh, còn ông Trần Lưu Quang thì quê cũng Tây Ninh, ông Phan Văn Mãi thì quê tận Bến Tre, vân vân. Đấy là bất công lớn vơ vét tiền của người ta đến cạn túi nhưng lại đi người ta sát ván. Đó là cách mà Đảng Cộng sản đã đối xử với quan chức ở gốc thành phố. Cả thành phố Hồ Chí Minh không có một ủy viên Bộ Chính trị nào, trong khi đó tỉnh nghèo đói nhưng ưa xây dựng tượng đài như Nghệ An thì có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó cũng có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Thật là bất công cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Đói nhưng khoái xây tượng đài khủng, tỉnh Đắk Nông xây tượng đài. Choang Lương với kinh phí lên tới 167 tỷ đồng. Vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1661 bổ sung 1.800 tỷ đồng cho 28 địa phương gồm Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Lào Cai 40 tỷ, Lai Châu 30 tỷ, Hà Giang 30 tỷ, Tuyên Quang 40 tỷ, Cao Bằng 30 tỷ, Bắc Cạn 40 tỷ, Hòa Bình 60 tỷ, Điệp và Điện Biên 30 tỷ, Sơn La cũng được 40 tỷ, Yên Bái 30 tỷ, Phú Thọ 50 tỷ. Và Ninh Bình cũng nhận 40 tỷ, Thanh Hóa thì được những 120 tỷ, Nghệ An 200 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ, Quảng Bình 70 tỷ và rất nhiều những thành phố khác cũng nhận được số tiền nhiều tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022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 Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhận xét về ông Nguyễn Văn Thể như sau. Ông Nguyễn Văn Thể khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời chất vấn ở Quốc hội được đánh giá là thực hiện rất tốt, nắm rất chắc, có nhiều tiến bộ. Chính phủ cũng đánh giá có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện công việc, nhưng thể nói rằng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hơn một nhiệm kỳ rồi, công việc rất nặng nề. Cho nên có thể có người khác sẽ làm việc tốt hơn, nên mong Bộ Chính trị bố trí lại công việc cho phù hợp. Tôi thấy tinh thần đó là rất hay, ông nói. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng cho biết ông Nguyễn Văn Thể xin tự rút. Như vậy là ông Nguyễn Văn Thể đã xin từ chức chứ không phải bị phế chuất. Ông Võ Văn Thưởng đã đem hành động này của ông Thể ra khen trước đảng như muốn lấy đó làm tấm gương để các quan chức tự nguyện từ chức. Tuy nhiên, theo đánh giá của giấy am hiểu thì đằng sau hành động đáng khen này của Nguyễn Văn Thể là hình thức tháo chạy thà rút lui sớm vài tháng để không bị ông Tổng Bí Thư quăng vào lò, còn hơn là cố bám ghế thêm vài tháng nữa, để rồi nhận hậu quả nặng nề như ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Ở chế độ này ai cũng tham quyền cố vị, mà chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là bám ghế dài nhất. Có người dù biết là bám ghế sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cố tình níu kéo. Ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thanh và Lê Văn Thành mới đây là một ví dụ. Việc ông Nguyễn Văn Thể tự nguyện rút lui là cách muốn được hưởng sự khoan hồng của ông Tổng Bí Thư. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, báo chí trong nước đồng loạt cho biết đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại Bộ Giao thông Vận tải khi triển khai các dự án giao thông. Ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện một số dự án sử dụng trái phiếu của chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh giai đoạn qua Tây Nguyên. Đây là hình ảnh hàng loạt sai phạm ở Bộ Giao thông Vận tải đã bị khui ra. Kết luận cho biết, tại 7 dự án, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều khuyết điểm vi phạm, trong đó Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh làm chủ đầu tư 19 dự án nhưng chưa làm rõ năng lực của các ban quản lý dự án thuộc bộ, năng lực quản lý của các cơ sở giao thông vận tải ở các tỉnh trước khi giao nhiệm vụ theo đúng quy định. Ngoài ra, dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình với quốc lộ 1A giai đoạn 2, chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu bằng hình thức bù trừ giá trực tiếp, không đúng quy định. Thanh tra còn chỉ ra hàng loạt sai phạm ở nhiều dự án khác giải rác khắp nơi như dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội bắc qua sông Lam, dự án xây dựng cầu đường, hai đầu cầu Đắk La và vuốt núi các đường hiện tự hữu thuộc dự án tuyến tránh thành phố Con Tum. Dự án tuyến tránh thành phố Con Tum rồi dự án tuyến đường nối giữa cao tốc Cầu Rẽ với quốc lộ 1A, rồi dự án đường Hồ Chí Minh đoạn 5 căn đất mũi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Có thể nói, nhiều năm qua, rất nhiều dự án BOT sai quy định hoành hành trên cả nước. Đã nhiều người dân phải đối mặt với việc ngồi tù cho đến khi lò đã bén lên các ghế của Phó Thủ tướng thì Nguyễn Văn Thể mới chịu buông. Với hàng loạt sai phạm rất nghiêm trọng của Bộ Giao thông Vận tải như thanh tra chính phủ vừa nêu trên thì đấy là bằng chứng cho thấy sự yếu kém rõ ràng của ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Mới đây, ông Phạm Bình Minh bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng và ông Vũ Đức Đam thì bị loại khỏi Trung ương Đảng. Trong khi đó, Nguyễn Văn Thể thì vẫn giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng. Điều đó cho thấy ông Thể đã đi trước một bước